cái clip ngày hôm nay tôi muốn ờ, nói về một cái bộ hột mà khi anh em đi chơi bộ tài xỉu khi anh em đi chơi tài xỉu ừ, sử dụng rất là hiệu quả cũng giống như con người thôi con người thì người ta chỉ có một mặt nhưng mà có nhiều cái phương diện khác nhau cái bộ hột tài xỉu này ấy, thì nó ờ, có 6 mặt chúng ta có thể đếm được là nhất nhị tam tứ ngũ lục là 6 mặt như thế con người thì chỉ có một khuôn mặt nhưng mà có những cái phương diện những cái suy nghĩ và những cái uh, cách thức hành động khác nhau có thể là ngày nay như thế này ngày mai người ta sẽ thay đổi hoàn toàn khi nói về cái ừ, khi tôi muốn nói đến cái bộ hồ tài xỉu này ấy, à, cũng muốn nói về um, cái giống như kiểu là con người ta bây giờ tôi nói anh em đi chơi cờ bạc này cờ bạc là gì cờ bạc là phải bịp đúng không người ta mà không bịp mình thì mình bịp người ta đấy gọi là cờ bạc bịp còn uh, con người thế thôi khi bạn có kinh tế có à, điều kiện có tiền nói chung là có tiền thì người ta sẽ rất là nâng niu rất là quan tâm bạn nhưng mà khi bạn không có tiền người ta sẽ đẩy bạn vào những cái hoàn cảnh khó khăn muốn dí cho bạn chết thì thôi cái đấy đấy con người con người nói chung là khi có sáu mặt hoặc là con người có một khuôn mặt nhưng mà có không biết bao nhiêu cái uh, suy nghĩ và bao nhiêu cái cuộc sống của ta như thế thì tôi chỉ nói qua như thế chắc là cũng có người nghe hiểu và có thể cảm nhận được và có nhiều người thì người ta không biết người ta có suy nghĩ không hay là vẫn cứ như thế thì à, cái bộ một tay xỉu này nó có 6 cái cấp độ ờ, uh, 6 ờ, cái nhịp rung khác nhau đây nó là 6 cái nhịp rung này tôi để đây cho anh em xem nhé khi vào chơi anh em chỉ cần đưa được một hột vào thôi đây hột này hoàn toàn um, trong suốt thử nam châm này và dọi đèn rất là ok tôi sẽ thử cho anh em xem này. đây cũng nam châm nhé tôi sẽ thử anh em nhé đó đây lấy hẳn 500 đẹp này đi đó. không dính không hết gì anh em nhé ô cái đĩa này đĩa hai chiều à cho mượn cái đĩa khác à đưa đĩa hai chiều đây đây xin lỗi anh em nhé gọi sự cố và tao không dính không hết gì cả khi ờ, chúng ta đưa một hột vào vào lắc thì lên mặt nào nó sẽ báo cho chúng ta biết mặt đó bây giờ tôi sẽ thử xóa ờ, đèn flash cho anh em xem hột thì rất là trong rất là đẹp đó trong ba cái hột này thì chỉ có một hột là có hàng thôi gọi là hột um, có đồ bên trong còn hai hột kia thì là hột bình thường đó, anh em nhìn giờ tôi sẽ lắc thử cho anh em để thấy anh em thấy ờ, sự cảm nhận của bộ hột này nó rung như nào đây là cục rung này rồi như tiếng này là không rung rồi có là có con ngũ con năm nhé chọn hai cái dài hai cái dài có lẽ có con tứ nhỉ đó ba bốn năm này khi có nội dung ví dụ như là bốn năm sáu là hai dài hoặc là hai ngắn hoặc là không dung thì chúng ta sẽ đánh tài còn một hai ba thì là một ngắn một ngắn một dài và một dài thì chúng ta sẽ đánh xỉu và đánh kèm theo cửa của nó nữa có hai cái ngắn hai cái ngắn có con lục nhé lục thì chúng ta sẽ đánh lục tài đúng đó như chén này chén phản này chén phản thì chúng ta phải chịu thôi nhưng mà đánh cả lục cả tài thì không bao giờ có cửa thua hai ngắn hai ngắn có nghĩa là có con lục chúng ta sẽ đánh lục tài tiếp đó như chén này ăn 100 phần trăm nhé ăn cả lục lẫn tài vẫn là hai ngắn này vẫn là lục tài đó như chén này chén phản này và tiền một ngắn một dài có con nhị anh em nhé chúng ta sẽ đánh nhị xỉu đỏ hai con nhị liền này hai ngắn tiếp tục là lục tài đỏ hai con lục liền nhé ăn cả chi lẫn trái luôn hai dài hai dài có nghĩa là ông tứ chúng ta sẽ đánh tứ tài đó, như thế này có hai ông tứ hai ngắn hai ngắn có lục này đó bốn năm sáu tứ ngũ thiên một ngắn này một ngắn tất nhiên có nhất rồi đó một hai bốn này hai ngắn tiếp tục còn lục này. đó hai con lục liền này nhé anh em thấy ờ, rất là hiệu quả rất là ok đúng không về cách sử dụng thì rất đơn giản thôi ở trong này có một cái pin tiểu đôi pin tiểu hay còn lại là <clears throat> pin ở remote điều khiển đấy anh chỉ cần lắp vào công tắc rồi đây nó bật lên và dùng rất là đơn giản rất là hiệu quả tắt đi còn khi về cách bảo quản thì cứ mặt nào không dung ví dụ đây là mặt ngũ ngũ không dung thì anh em ngửa ngũ lên như này và để vào một chỗ để cố định một chỗ thế là ok vừa rồi tôi hướng dẫn anh em về cách sử dụng cái bộ hột tài xỉu bảo dung sáu mặt thì anh em nào có nhu cầu tìm hiểu tư vấn có thể liên hệ trực tiếp tôi qua số điện thoại trên màn hình cảm ơn tất cả anh em theo dõi clip này